Ví dụ đầu tiên Các em chú ý ví dụ số 1 này Xét dấu của cái tam thức bậc 2 Tam thức sau Phần A 3x bình phương trừ đi 2x cộng với 1 Các em chú ý nha, Ví dụ số 1 này Phần A Thầy vẫn đặt Thầy đặt Anh này là fx nhá 3x bình phương trừ đi 2x cộng với cộng với 1 Thằng này thì các em bấm máy tính thì chúng ta cũng thấy ra được là À giải quyết cái phương trình fx bằng 0 thì chúng ta thấy phương trình vô nghiệm đúng không? Có này fx bằng 0 Điều này tương đương với 3x bình trừ đi 2x cộng 1 bằng 0 Thầy sẽ làm lần lượt tính delta cho các em thấy Ở đây thầy sẽ tính delta phẩy Delta phẩy B phẩy bình phương trừ 1 tất cả bình phương. Đúng chưa? Trừ đi AC trừ 3 nhân với 1. Đó. Thì anh này sẽ là bằng gì? 1 trừ đi 3. Vậy có kết quả là bằng trừ 2 nhỏ hơn 0. Delta phải nhỏ hơn 0. Vậy thì nó xảy ra trường hợp số mấy? Trường hợp số 1 của xét dấu. Đúng chưa? Vậy thì suy ra là Fx cùng dấu với A Các em để ý ở đây A chúng ta nên viết ra nha A bằng 3 Viết ra những bài đầu để chúng ta tạo cho mình một cái thói quen Ok chưa? Sau đó khi các em thành thạo rồi thì các em không cần viết thì chúng ta nhìn thấy luôn Vì A bằng 3 dương do đó Fx lớn hơn 0 với mọi x thuộc R Đó, luôn luôn là dương Ok chưa? Đấy chính là phần A của ví dụ số 1. Tương tự như vậy, chúng ta cùng đến với phần B. Phần B. Đây, tan thức của chúng ta trừ x bình phương cộng với 4x cộng với 5. Phần B nha. Fx bằng trừ x bình phương cộng với 4x cộng với 5. Ở đây chúng ta viết ra A bằng trừ 1 A bằng trừ 1 rồi Bây giờ chúng ta sẽ tính Thì đối với trường hợp này Các em thấy này A nhân C là nhỏ hơn 0 AC trái dấu Do đó trong trường hợp này Fx bằng 0 luôn luôn có hai nghiệm phân biệt Đó Fx bằng 0 Tương đương với trừ x bình phương cộng với 4x cộng với 5 bằng 0. Thì ở đây có hai nghiệm phân biệt rồi.